hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân. Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Egypto, Chúa đã dời sang một cây nho Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy cũng sở đất cho nó Nó bèn châm rễ và bò đầy đất Các núi bị bóng nó che phủ Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời Các nhành nó dê ra đến biển và chồi nó lan đến sông Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó Để cho các kẻ đi qua lẫy lạc nó Heo rừng cắn phá nó Và các thú đồng ăn nó Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại. Từ trên trời hãy ngó xuống đói xem và thăm viếng cây nho này. Là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại Thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa Hỡi giê Đức Chúa Trời vạn quân Xin hãy đem chúng tôi lại Làm cho mặt Chúa sáng chói Thì chúng tôi sẽ được cứu Chương 13 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định Cho nên Ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. người muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Xong, nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình Và phạt kẻ làm dữ Vậy nên cần phải vân phục Chẳng những vì sợ hình phạt thôi Nhưng cũng vì cớ lương tâm Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế Vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời Hằng giữ việc ấy Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp sợ kẻ mình đáng sợ kính kẻ mình đáng kính đừng mắc nợ ai chi hết chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp và những điều răng này ngươi chớ phạm tội tà dâm chớ giết người chớ trộm cướp chớ tham lam và mọi điều răng khác nữa bất luận điều nào đều tóm lại trong một lời này. Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy, yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đi, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chương 13 Giô-suê đã già tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Xứ còn lại là đây, hết thảy miền của dân Philippines và cả địa phận dân Geshurit từ sông Shico đối ngang xứ Egypto cho đến giới hạn Ekron về phía bắc, vốn kể là miền Canaan, thuộc về năm vua Philippines là vua Gaza, vua Ách Đốt, vua Ách Calon, vua Gác, vua Ekron và vua dân Avim. Lại về phía nam, cả xứ Canaan và Meara vốn thuộc về dân Sidon cho đến Aphet cho đến giới hạn dân Amorit. Còn luôn xứ dân Gibelit và cả Liban về phía mặt trời mọc, từ ba anh gác ở dưới chân núi Hạt muôn cho đến nơi vào ranh hamat Lại còn dân ở trên núi từ Liban cho đến Mitrephot Maim, tức là các dân Sidon. Ấy, chính ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Xong, ngươi hãy bắt thăm chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp, y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho chín chi phái và phân nửa chi phái Manasseh. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Jordan về phía đông, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó. Tức là xứ từ Aroe ở trên mé khe Arnon và thành ở giữa trũng cùng cả xứ đồng bằng tự Mediba chí Di-bôn, và hết thảy những thành của Sihon vua Amorit trị vì tại Heth-bôn, cho đến giới hạn dân Ammon. Lại xứ Galaad cùng địa phận dân Geshurit và dân Makathit, khắp núi hẹt Môn và toàn Ba Sang cho đến Sanh Ca, cũng được toàn nước vua ấp trong Ba Sang, vốn trị vì tại Ataroth và Edrei. Người là kẻ chót trong dân Rephaim còn sót lại. Môi-se đánh bại và đuổi chúng nó đi. Nhưng dân Israel không đuổi đi dân Geshurit và dân Makathit Ấy vậy, dân Geshurit và dân Makathit còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Song, Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dân cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Vậy, Môi-se có phát một phần cho chi phái Ruben tùy theo họ hàng của chúng địa phận chi phái Ruben chạy từ Aroe trên mé khe Arnon và từ thành ở giữa chúng cùng toàn đồng bằng gần Medeba. hết Hezbon và các thành nó ở nơi đồng bằng là Dibon, Ba Mốt Ba Anh, Bết Ba Anh Meon, Gia Hát, Kedemot, Mephat, Kiriataim, Shipma, Seret Hasacha ở trên núi của chúng, Bết O các triền núi Phitga, Bết Yeshimot, các thành của xứ đồng bằng, toàn nước Si-hôn, vua dân Amorit, vốn cai trị tại Heth-bôn mà Môi-se đã đánh bại, với quan trưởng Madian là Evi, Rekem, Surer, Hurer và Reba, tức các quan trưởng làm chư hầu Si-hôn và ở trong xứ. Trong những người mà dân Israel dùng gươm giết thì có thuật sĩ Balaam con trai của Bo Địa phận người Ruben có sông Jordan làm giới hạn. Đó là sáng nghiệp của người Ruben tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho chi phái Gác tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận của chi phái Gác là Gia-e-se, các thành Gala-át, phân nửa xứ dân Ammon cho đến Aroe đối ngang Rabba và từ Hezbon cho đến Ramat Midbe cùng Betonim, đoạn từ Mahanaim cho đến bờ cõi Debia. Còn trong chủng thì Beth Haram, Beth Nimra, Sukot và Saphon, tức là phần còn lại của nước Sihon, vua Hezbon, luôn sông Jordan và miền Jordan cho đến cuối biển Kinneret tại bên kia sông Jordan về phía đông. Đó là sản nghiệp của người gác tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Moshe cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Manasseh tùy theo họ hàng của chúng là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Manasseh. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba Sang, cả nước ấp vua Ba Sang và các thôn Giai Rơ trong Ba Sang có 60 thành phân nửa xứ Galaad, Ashtarot và Edrei là hai thành về nước ốc tại Ba Sang đã phát cho phân nửa con cháu Maki, chít của Manasseh tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà Môi-se phân phát tại trong đồng bằng Moab ở bên kia sông Jordan về phía đông đối ngang Jericho. Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Levi vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Chương 14 Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Eleasa, Josué con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho chín chi phái và cho phân nửa chi phái y như Đức Giê-hô-va đã cậy mô se phán dặn. mô se đã phát cho hai chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm hai chi phái là Manasseh và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Và con cháu Juda đến gần Giô-suê tại ginh ganh và ca Caleb, con trai Giê-phu-nê người Kenit nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Kade Banea. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Kade Banea sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng, Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời. Vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, Tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Caleb con trai Jephune làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hebron bị ban cho Caleb con trai Jephune người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Và khi xưa Hebron gọi là Kiriath Araba. Araba là người dình dàng hơn hết trong dân Anakim từ đây về sau xứ được bình tĩnh không còn giặc giả chương 15 phần đất bắt thăm trúng về chi phái Juda tùy theo những họ hàng của chúng chạy từ phía giới hạn Edom tại đồng vắng Sin về phía nam đến cuối miền nam giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn tức là từ phía ở ngay về hướng nam rồi từ dốc Akrabim chạy dài xuống miền Nam, đi ngang qua Sin, lên phía nam Kadebanea, đi ngang qua Hebron, lên hướng Adda, vòng qua Cà đi ngang về hướng Admon, đổ vào khe Egypto rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi. Giới hạn về phía đông là từ biển mặn cho đến vàm sông jordan Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông jordan đanh đi lên Bết Hốt La, trải qua phía bắc Bết Araba và chạy đến hòn đá Bohan, con trai của Ruben. Đoạn, giới hạn này đi lên về hướng Debia, từ trũng Aco chạy tới hướng bắc về phía Gingan, đối ngang dốc Adumim tại phía nam khe, rồi trải qua gần mé nước Enshemet và giáp Enrogen. Từ đó, giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinom về cạnh nam của Jebu, tức là Jerusalem. Kế đó, nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hinom về hướng Tây, ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nephtoach và ăn về hướng các thành của núi Ebron, rồi đi luôn đến Ba La là Kiriath Jearim. Nó vòng từ Ba La qua hướng Tây về lối núi Seir rồi theo hướng Bắc đi ngang qua phía núi Yearim, tức là Kesalon, kế chạy xuống đến Bethshemet và qua Thimna. Từ đó, giới hạn này cứ đi theo Bắc Ekron, đoạn băng qua hướng Sichron, trải qua núi Ba ăn thẳng đến giáp Neen rồi giáp biển. Còn giới hạn phía Tây ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Juda tùy theo những họ hàng của chúng người ta ban cho Caleb, con trai Jephune, một phần ở giữa người Juda, tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê là thành của Araba, cha Anak, ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anak là Sheshai, Ahiman và Thamai. Từ đó, người đi lên đánh dân thành Debia. Thuở xưa, tên Debia là Kiriath Shefer. Caleb nói rằng, Ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kiriath Sefer. Othniel, con trai của Kena, cháu Caleb, bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa con gái mình cho người làm vợ. Vả, sải khi nàng vào nhà Othniel, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng, con muốn chi? Nàng thưa rằng, xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền Nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là sản nghiệp của chi phái Juda, tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Juda về phía ranh Edom tại miền Nam là Capseen, Ede, yagua Kina, Dimona, Adeada, Kede, Haksho, Gitnan, Sip, Telem, Bealot, Haksho Hadatha, Keriyot Hedron tức là Haksho, Amam, Shema, Molada, Haksagada, Hedmon, Bethphale, Haksasuan, Beersheba, Bishokya, Bala, Iyim, Esem, Etholat, Kesin, hoặc Ma, Siết Lát, Mát Mana, Lebaot, Shilim, Aim và Rimmon. Hết thảy là 29 thành với các làng của nó. Trong đồng bằng là Ethaon, Sorea, Akna, Sanoat, Enganim, Tháp Buat, Enam, Giạc Mút, Adulam Shoko, Aseka, Saaraim, Adithaim, Gedera và Gederothaim. Hết thảy là 14 thành với các làng của nó. Lại có Senan, Hadasha, Middangat, Dilan, Midbe, Yoktheen, Laki, Bốt Cát, Eklon, Cáp Bôn, Lách Ma, Kitlit, Gederot, Bet Dagon, Naama, và Makeda. Hết thảy là 16 thành với các làng của nó. Lipna, Ethe, Asang, Diptach, Akna, Neship, Keila, Aksip và Maresha. Hết thảy là 9 thành với các làng của nó. Ekron với các thành địa hạt và làng của nó. Các thành ở gần Ách Đốt cùng các làng của nó, từ Ekron về hướng Tây, Ách Đốt các thành địa hạt cùng các làng của nó, Gaza, các thành địa hạt cùng các làng của nó, cho đến khe Egypto và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Samir, Giạc Thia, Soko, Dana, Kiriak Sana, tức là Debia, Anap, Ethemo, Anim, Goshen, Holon, Gilo, hết thảy 11 thành cùng các làng của nó. Arab, Ruma, Esean, Yanum, Bet Thabuat, Afeka, Humta, Kiryat Araba tức là Hebron và Sio, hết thảy chín thành với các làng của nó. Maon, Cạc Bên, Sip, Yuta, Gitreen, Yokdeam, Sanoat, Cain, Gibea và Thimna, hết thảy mười thành với các làng của nó. Hanhun, Betsurer, Gedo, Maarak, Bet và Entekon, hết thảy sáu thành với các làng của nó. Kiriath Baan, tức là Kiriath Yearim và Rabba, hết thảy hai thành với các làng của nó. Trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Shekaka, Nipsang, Ithamelach và Engedi